ông này là ông Quang Công ông Quang Công này hai ông này giữ cửa hai bên Làm gì cái ở đó mới ngon đó bà Dắt lên làm sao Đây cái kia kìa Cơm trái nè ừ. trái. Có răng mà không biết ăn Dắt lên nè Cái kia kìa Cái cây đó người ta cạo này là cái nâu đó này những cái mà tinh tí để nằm dưới đó đó cái đó đó tự tự không có ăn được rồi không trời ba làm cháy nữa không có cớm vậy là mấy người không có răng mà phán mà khía ừ. đó mắt mắt xe xe gọi là mà cóc bà không có gan mà phải mà khía ừ. để nè, đuổi chén đi kiếm một anh lấy bọc đi con còn ờ, biết à ông không qua đó có đi cái chén kìa ủa à ủa à sao sao rồi à xíu ba chẳng không thầy bọc luôn ra ra chẳng không thầy bọc luôn đấy con ấy đi rồi cái gì rửa chén nó rồi đó rồi dạ, <laughs> dạ, vô bọc rồi xong nha thầy đi ôn cái mấy bà tự ra cho nha dạ. rồi, à, rồi bà rồi đi đi bắt, à, bộ với cô thế kìa bà sáu với cô quang nha rồi, rồi đi xong. đi chia cặp hết ra rồi đó đủ rồi đó rồi bà sáu đóng cửa khóa cửa lên thầy nha còn người lẻ đi bộ rồi à, sắp đèn khóa cửa tổng lên thầy có đi chìa khóa hay không đỉnh nó tương nha bà chi rồi có bờ bỏ bình nước tương vô anh lấy đó đi có nước tương nhà trang với nước tương gì ăn nha có nước quấy thì tạo rồi đó quấy đi quấy đi thôi rồi ủa này có sữa rồi bắt lời chi để lại đi đi vậy có cái nào tiếng gì không nè mình nấu nồi nào trước mình nấu cháo mình nấu cao rồi sao nó mới nó ấy à nó mới nó bật nút mà nó đã lửa dành nó đi đi nhà đi bà sáu cái chưa bếp đâu ra được sớm là cũng cũng không sớm nhưng ngồi bây giờ tối nay vừa rồi không trễ thôi chị để các chị để là chị vô hộp đi chị vô vào vô vô bọc đi chị à, à, mấy chị vô bọc đi nghe nè chị hãy ra 21 bọc hỏi vô thì có một lớn này 21 bọc không chị? 21 bọc. 21 bọc phải cái này hai hộp cho chị sáu hai hộp này đi ôi chị này mấy nhiêu hộp năm Thôi, hộp. chị qua cái này quá trời rồi cái này khỏi vừa hợp cơ cái này khỏi vừa bạch Chí Chí đi đâu đó? Chí Chí đi đâu ngồi đây? ờ, mắc cỡ kìa Đừng có đẩy Cười chết nè nè năm mặt cái này chưa có chị quay nè chị lấy lấy của chị nè em bốn hộp đó hộp rồi còn như cô với kia ủa cái này của ai cái bịch đất của con gái con đó ủa của con nga của mày cái hộp gì đó chùa tỉnh thất diệu pháp cái à, gốc cây bồ đề ông này là ông quan công ông quan công này hai ông này giữ cửa hai bên